Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà khu quy hoạch Phan Đình Phùng phường 2, diện tích 100m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường nhựa ô tô 5m, kết cấu. Một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, tầng lầu cho thuê làm văn phòng, cách chợ Đà Lạt 1 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 13 tỷ đồng. Nhà hết kêu phường 6, diện tích 63m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Nam, đường xe máy 2m, kết cấu, một trệt một lửng, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Cách Hồ Xuân Hương 3 km, gần chợ, bệnh viện tỉnh, cây xăng, công an tỉnh, giá 2,9 tỷ đồng. nhà hè Mạc Đĩnh Chi phường 4, diện tích 26,6m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường xe máy, kết cấu, một trệt một lầu một áp mái, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần chợ, bệnh viện tỉnh, cây xăng, khu dân cư đông, tiện ích đầy đủ, giá 3,35 tỷ đồng. Đất hẻm Phạm Hồng Thái phường 10, diện tích 70m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Bắc, đường ô tô, hiện trạng trên đất có nhà cấp 4. Cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần chợ, trạm y tế, ủy ban, khu dân cư đông, tiện ích đầy đủ, giá 3,1 tỷ đồng.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 八八八